Quốc luôn nào là há cảo truyền thống nè súp tương đậu nè miếng trộn Hàn Quốc và còn có salad hoa quả nữa và trong thời gian này nếu các bạn nhập code free coca sẽ nhận về cho mình ngay hai lon coca cho hóa đơn từ 300 ngàn nhập code free gogi cho hóa đơn từ 500 ngàn các bạn sẽ nhận được một set kim chi và rau cuốn ăn kèm thịt nướng phải nói là ăn ở nhà mà ngon như ăn tại nhà hàng các bạn hãy lên siêu thị nướng online và đặt món về nướng giống như nghi vậy nha Just like a spark that's breaking out Can't make a stop